ly rồi cháu bỏ vô ly không bỏ vô chứ hả bỏ ly không sữa đậu phộng rồi sữa đậu phộng với ăn cái ăn vậy sao nữa đúng rồi bỏ vô ly luôn á bỏ làm đủ đầy đủ cho con luôn Chứ làm đầy đủ cho con luôn đi ăn được luôn á ủa nước à mặn nó đâu để ta ồ ừ. đã em ơi không có nước dẻo, dẻo. em ơi nổ không cái này lộn không nè cầm vô em rồi vô nè lột luôn cái kia không lột luôn. ừ. lột luôn làm luôn đi năm năm người luôn rồi cách hai dạ Đường sữa luôn, ăn đầy đủ luôn á Còn nhiêu sữa không? 6 ly, 6 ly Có ông Tiểu nè, <laughs> quên ông Tiểu hoài à, à. <laughs> Nếu vậy làm làm nãy ông thiếu hết bịch bánh rồi đó, nãy ông nấu năm người đó. <laughs> mà ăn trái không? cái này nó không có nước anh ha nước nó thành đây sáp luôn hả kẹo kẹo của kẹo cái này chỗ dùng khác có hai tà vinh có hả anh à, ờ, tà vinh với cầu kè à cầu kè cầu ngang đúng không cầu kè còn không có à, chỗ khác trồng không được phải không ờ, hiếm à trời ơi, trái này đã là quên lấy cái này ngon hơn trước kia nữa nè ờ, cái cái nước nó dẻo hơn đổ ly miếng nước ờ, không có đổ nước không có ngon nha trời cái nước này nó dẻo giống như không nóng giống như phải giống như là à, nước đường ha ừ. thắng nước đường cái nào về là nó ăn ngon còn mình ờ, bỏ qua sinh tố không ngon mình múc đó, ăn miếng nó dẻo dẻo ừ dẻo nó mới ngon có mấy mấy mấy có cảm giác được không còn mình ờ, sinh tố đâu có ờ, cảm giác đâu có được Đúng không Dạ, okay. trái trăm rưỡi hai trái ba trăm rồi à, thêm à, đường với à, sữa vô nữa thêm ly ngàn nữa ngàn hả nhiêu con tổng nhiêu em sáu ly về sáu à, ờ, mấy ly nãy đây mấy ly ngàn ly thêm uh, sữa với đậu phộng lấy ngàn à mười ngàn mẹ nói một ngàn ủa mười ngàn quên nói mười ngàn ly sáu ly sáu chục ngàn với ba trăm nữa Vậy tổng cộng là ba trăm bảy đúng không? ba trăm sáu sáu ly hay bảy ly sáu ly sáu ly <laughs> không dễ bà đó bà, giảm xuống còn ngạn ngạn đi tôi nói ngạn ly ừ. Ở nhà mà tính dạ. toán gì nữa ngạn ly là ba trăm lẻ bảy ba trăm lẻ sáu nghìn không chọc không ba trăm lẻ sáu ngàn thôi ừ. đá thêm lấy có 10 ngàn ly à, sữa nữa ăn cái này là con có muỗng sẵn không con còn cái nước này là lát đổ vô hả bà ừ, đổ vô chứ không đổ vô xong ngon à nó con nó con là cái này thôi. ừ. cũng nhiều quá quỳnh nhiều rồi đâu chưa, chưa, đâu hồi phải nó bỏ ly nữa nè con này hai ly này biết được rồi cái tiểu này chắc chưa ăn dù sáp phải không làm gì có dù sáp mà hả? ừ. Nói gì là chưa ăn giờ à, ông dẫn bạn đi bảy ly dư nè ai bảy ly dư sức đúng không 7 ly đủ không em? Ừ, 7 ly thêm ly nữa. À vậy là 7 ly đi. Trong thời gian nếu các ông nhìn chửi à. À biết chị anh vô anh kết ra. À là đem về á không? Đúng rồi. Đem về mấy ly, đặng khỏi có đá. Đem về một ly. Đem về một ly thôi. Nhà có đá nè hả? À. Mua nội vô 7 ly. 7 ly là hai ly không đá, rồi xong. Rồi. Đường à, Ủa đâu không đủ không quan? Đi đi, đi chùa nào đâu về vậy? Dạ không con đi chơi. Tiểu cũng không là ham vui lắm chạy theo đó.